Loại ong không có vòi đốt tiến hóa để ăn thịt. Ruột của ong kềm kềm chứa những vi khuẩn khác với ong ăn chay, giúp chúng tiêu hóa thịt. Ong thường không ăn thịt. Tuy nhiên, một loại ong không vòi đốt ở Costa Rica đã tiến hóa thêm răng để cắn thịt và có ruột giống kềm kềm hơn các loại ong khác theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Embryo hôm 23 tháng 11. Chúng được gọi là ong kềm kềm. Đây là loài ong duy nhất trên thế giới tiến hóa để sử dụng những nguồn thức ăn không phải từ thực vật, một sự thay đổi đáng chú ý trong thói quen ăn uống, đất Yanega. Nhà côn trùng học tại Đại học California, Riverside, cho biết các chuyên gia cho rằng ong kềnh kềnh tiến hóa thành sinh vật ăn thịt để thoát khỏi cuộc cạnh tranh mật và phấn hoa khốc liệt. Chế độ ăn không phải điểm kỳ lạ duy nhất của ong kềnh kềnh. Dù không thể đốt không phải tất cả ong kềnh kềnh đều không có khả năng tự vệ. Chúng gồm nhiều loài khác nhau, từ hoàn toàn vô hại đến những loài có thể cắn, thậm chí một số tiết ra chất gây phồng rộp trong hàm, khiến da nổi lên những vết rộp đau đớn, Yanega nói. Với chế độ ăn đặc biệt, các nhà khoa học băn khoăn liệu ong kền kền có hệ vi sinh đường ruột khác với ong ăn chay hay không. Để điều tra, Họ treo mồi nhử gồm những miếng thịt gà sống trên cành cây và bôi thuốc chống kiến tại nhiều địa điểm ở cả miền Bắc và miền Nam Costa Rica. Mồi nhử đã thành công trong việc thu hút ong kền kền và các loài ăn xác thối. Nhờ đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy ong kền kền tích trữ thịt trong những chiếc giỏ nhỏ ở chân sau. Thứ mà ong không vòi đốt thường dùng để lấy phấn hoa. Chúng có những giỏ đựng gà nhỏ, Queen Frederick, nhà côn trùng học tại Đại học California Riverside, nói. Khi so sánh ong kền kền chỉ ăn thịt với ong ăn cả thịt lẫn hoa và ong chỉ ăn phấn hoa, nhóm chuyên gia phát hiện những thay đổi lớn trong hệ vi sinh đường ruột. Hệ vi sinh vật của ong kền kền chứa nhiều vi khuẩn ưa axit. Đây là những vi khuẩn mới mà họ hàng của chúng không có. Những vi khuẩn này tương tự như vi khuẩn được tìm thấy ở kền kền. Linh cầu và động vật ăn xác thối khác được cho là giúp bảo vệ chúng khỏi mầm bệnh, Mark Frederick giải thích. Trong số các vi khuẩn ruột của ong kền kền có lactobacillus vi khuẩn trong thực phẩm lên men của người và Carnobacterium vi khuẩn liên quan đến quá trình tiêu hóa thịt. Các nhà nghiên cứu đã hoàn thành nghiên cứu ban đầu và đang tìm hiểu thêm về vai trò của vi khuẩn đối với sức khỏe tổng quát của ong. Theo Mel,